Lá tế tô từ lâu đã là một loại gia vị quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của gia đình Việt. Ngoài công dụng chính là nấu ăn, thì loài cây này còn được biết đến là một loại thảo dược chữa bệnh và làm đẹp hiệu quả. Vậy, hãy cùng tìm hiểu về công dụng tuyệt vời của loại cây này. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, lá tế tô có hàm lượng dầu khoảng 40%, trong đó có chứa một lượng lớn axit béo chưa bao hòa, chủ yếu là axit alpha linoleic. Không những vậy, lá tế tô còn chứa 0,2% tinh luyện nguyên chất và các hydrocarbon aldehyde, citin, furan. Chiết xuất từ lá tía tô được phát hiện có nhiều công dụng khác nhau. Nó có thể phá các chất chống oxy hóa, chống dị ứng, chống viêm hoặc chống trầm cảm. Chất này không hề gây dị ứng và có thể chống lại các khối u. Mọi bộ phận trên cây tía tô đều có thể sử dụng làm thuốc. Lá cây có vị cay ấm nên thường sử dụng để chữa cảm mạo, sốt, ho, làm cho da mồ hôi. Quả cây tía tô điều trị ho, làm long đờm, chí cành cây còn có tác dụng ăn thai. Dưới đây là những công dụng chữa bệnh cụ thể từ lá tế tô. Công dụng đầu tiên, giúp giải cảm. Một trong những công dụng phổ biến nhất của cây thuốc dân gian là giải cảm. Một khi thời tiết thay đổi là sức đề kháng lại suy giảm khiến cho nhiều người mắc bệnh cảm mạo. Người bệnh nên dùng lá tế tô để xông và nấu cháo để sớm khỏi bệnh. Cách thứ nhất, xông Chuẩn bị sẵn lá tế tô, xả, hương nhu rồi đem đi rửa sạch và ngâm với nước muối. Cho tất cả nguyên liệu vào đun nhỏ lửa đến khi sôi thì tắt bếp. Khi xong thì trùm kín chăn, từ từ mở vung để hơi nước thoát ra. Chỉ nên để hơi nóng thoát ra ở mức có thể chịu được. Thời gian xong khoảng 10 đến 15 phút. Cách thứ hai, nấu cháo. Cháo giải cảm phải có thịt nạc xay, lá tế tô và gạo. Nấu cháo như bình thường, khi ăn thì trộn thêm lá thái chỉ. Công dụng thứ hai giúp giảm tình trạng đau dạ dày. Lá tế tô có công dụng giảm đau dạ dày, đó là nhờ tannin và glucosid giúp chống viêm và làm xe vết loét ở dạ dày. Nhờ vào những thành phần hóa học bên trong mà nó có thể giảm tình trạng đầy hơi, sôi bụng, đầy bụng cực kỳ hiệu quả. Hơn nữa, người bệnh bị trào ngược dạ dày và co thắt cũng nên dùng lá tế tô để hỗ trợ điều trị bệnh. Để đạt hiệu quả cao nhất, nên dùng lá cây ở dạng nước sắc, nhờ vậy mà cơ thể người bệnh mới hấp thụ nhanh hơn, giảm dịch vị về mức bình thường. Công dụng thứ ba, giúp ngăn ngừa về bệnh tim mạch. Việc sử dụng dầu ăn được chiết xuất từ hạt tế tô có thể ngăn ngừa được các chứng bệnh về tim mạch. Sản phẩm này có thể hỗ trợ người bị bệnh mạch vành và giúp giảm đi các nguy cơ bị huyết khối. Công dụng thứ tư, chống viêm và dị ứng. Hiệu quả về khả năng chống viêm và dị ứng của lá tế tô đã được khoa học chứng minh. Nhờ vào những thành phần bên trong mà nó có khả năng ức chế đi sự kích thích histamine ở các tế bào và giảm đi tình trạng viêm ở da. Công dụng thứ năm, hỗ trợ chữa bệnh gút người mắc bệnh gút chỉ cần thêm lá tía tô sống rửa sạch vào các bữa ăn hàng ngày. Có hai cách để tận dụng loại lá cây này. Cách thứ nhất, mỗi khi thấy khớp xương có dấu hiệu sưng tấy lên thì hãy lấy lá tía tô nhai và nuốt để ngăn chặn cơn đau. Cách thứ hai là lấy khoảng 6 đến 12 gram lá cây cho vào nồi đun rồi chắt lấy nước uống, không nên đun quá 15 phút vì sẽ làm mất tinh dầu trong lá. Công dụng thứ 6, trị viêm khớp dạng thấp nếu cảm thấy nước lá tế tô say khó uống thì hãy thử chuyển sang phương pháp đắp thuốc. Chỉ cần giã nát lá tế tô rồi đắp lên vùng bị viêm khớp là các cơn đau cũng sẽ giảm đi đáng kể. Tế tô còn có công dụng giúp thư giãn tinh thần. Theo nghiên cứu sơ bộ của Trung tâm Y tế Đại học Maryland, trong lá cây này có chứa axit bromelinic, axit caffeic và apicinin giúp ngăn ngừa và điều trị chứng trầm cảm. Khi khuếch tán tinh dầu tế tô, thì nó có tác dụng nâng cao tinh thần, cải thiện tâm trạng một cách rõ rệt. Bên cạnh công dụng chữa bệnh, lá tía tô còn có những lợi ích tuyệt vời đối với việc làm đẹp. Trong lá tía tô có chứa nhiều vitamin A, C, B và các khoáng chất như canxi, sắt, phốt pho, magie. Không chỉ có tác dụng tốt đối với sức khỏe mà còn giúp bảo vệ da khỏi ánh mặt trời, hỗ trợ trong việc điều trị mụn, ngăn ngừa lão hóa, làm sáng da, liền sẹo. Có thể thấy, lá tía tô có tác dụng rất tốt đến làn da. Vì thế, ngại gì mà không thử một vài gợi ý về phương pháp làm đẹp này. Phương pháp thứ nhất, dùng lá tế tô trị mụn. Cách 1. Dùng lá tế tô nguyên chất. Các bước chuẩn bị vô cùng đơn giản. Bước 1. Rửa sạch hai nắm lá tế tô rồi để trong ráo nước. Bước 2. Giã nguyễn hoặc dùng máy xay lá tế tô. Bước 3. Chắt lấy phần nước vào một chén nhỏ. Bước 4. Thêm vài hạt muối tinh vào khuấy đều. Để tiến hành trị mụn, Rửa sạch mặt là bước quan trọng đầu tiên giúp các dưỡng chất dễ thấm vào da. Sau đó, dùng tăm bông chấm lên nốt mụn. Bạn có thể thoa đều ra các vùng da xung quanh. Sau khoảng 30 phút, rửa lại mặt nhẹ nhàng bằng nước ấm. Trị mụn bằng lá tế tô nguyên chất vô cùng an toàn cho da. Bạn nên áp dụng 2 lần trên tuần để đạt được hiệu quả nhanh chóng. Cách 2. Rửa mặt bằng nước lá tế tô. Sau khi xay nhuyễn lá tế tô, bạn chất lấy phần nước cốt và hòa thêm một chút nước ấm để rửa mặt hàng ngày lỗ chân lông sẽ được giãn nở và làm sạch hiệu quả. Nhờ đó, các vết mụn sẽ xe cồi và bay mất. Nếu kiên trì đều đặn, thâm mụn sẽ giảm đáng kể, da cũng trở nên sáng hơn. Phương pháp thứ hai, dùng nước lá tía tô xông mặt giúp chữa nám. Đây là một phương pháp vô cùng đơn giản nhưng lại mang hiệu quả tuyệt vời. Lá tía tô, hãy kết hợp thêm củ xả và một nửa quả chanh để giúp việc điều trị nám da có hiệu quả hơn. Khi xông hơi, các bạn lưu ý hãy lấy một chiếc khăn trùm kín đầu để hơi không bị thoát ra ngoài. Ngoài ra, bạn nên giữ khoảng cách nhất định giữa mặt và nước để tránh tình trạng bỏng da. Các bước làm như sau. Bước 1. Rửa sạch tất cả nguyên liệu và để ráo. Bước 2. Dùng dao đập dập xả. Bước 3. Đun sôi khoảng 500ml nước rồi cho tất cả nguyên liệu vào. Bước 4. Tiếp tục đun khoảng 10 phút với lửa nhỏ rồi tắt bếp. Chờ vài phút cho nước bớt nóng, bạn lấy một cái khăn to trùm lên đầu để tiến hành xông mặt. Xông khoảng 15 phút để loại bỏ triệt để chất bẩn còn sót lại trong lỗ chân lông và các tinh chất của lá tế tô sẽ thẩm thấu vào da. Sau đó rửa lại với nước lạnh để lỗ chân lông được xe lại. Phương pháp thứ ba, dùng lá tế tô kết hợp với mật ong, đắp mặt giúp mờ tàn nhang. Chỉ với hai nguyên liệu đơn giản này trong nhà bếp, bạn sẽ có được một hỗn hợp làm đẹp bằng lá tế tiêu tuyệt vời giúp đánh bay tàn nhang xấu xí sinh ra. Dưới đây là cách thực hiện. Bước 1. Rửa sạch một nắm lá tế tô. Bước 2. Cho lá tế tô vào một thìa cà phê mật ong vào máy xay nhuyễn. Bước 3. Rửa sạch da mặt và tiến hành đắp mặt nạ tế tô mật ong khoảng 10 đến 15 phút. Bước 4. Rửa lại với nước sạch. tế tô có rất nhiều công dụng chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, không phải ai cũng được dùng. Vì thế, trước khi sử dụng lá tế tô cần lưu ý một số điều sau đây. Không nên dùng lá tế tô đã héo úa, già để làm đẹp da mặt. Thường thì lá tế tô để quá lâu sẽ bị giảm dưỡng chất, không cải thiện tốt các vấn đề về da. Nếu cơ thể xuất hiện những biểu hiện khác thường khi sử dụng lá tế tô thì hãy ngừng sử dụng ngay để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Không nên lạm dụng việc đắp mặt nạ vì có thể khiến da bị mỏng, dễ bắt nắng, thích ứng, khiến nám xuất hiện lại và đậm màu hơn. Tần suất phù hợp nhất để làm đẹp da mặt bằng lá tế tô là 2 đến 3 lần trên một tuần. Không sử dụng quá nhiều lá tế tô cho bà bầu vì có thể gây tăng huyết áp, ảnh hưởng đến thai nhi và sức khỏe của mẹ bầu. Đối với người có thân nhiệt cao hay đổ mồ hôi thì nên thận trọng khi dùng lá tế tô vì nó có tác dụng làm đổ mồ hôi, sử dụng kéo dài khiến bệnh trở nên trầm trọng.